alo alo vâng quý vị và các bạn thân mến hiện nay là trên mạng xã hội hiện nay là có một số hình ảnh là có một số thông tin điển hình là vừa ngày hôm nay thôi thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ bác bỏ về việc ờ, sẽ phong tỏa thành phố trong vòng 14 ngày kể từ ngày 28 tháng 3 đây chính là thông tin sai thật mà những người này là chưa được kiểm chứng quý vị và các bạn thân mến thì hiện nay là Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý nghiêm chủ của 10 tài khoản trên mạng xã hội tung tin giả về việc sẽ phong tỏa toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh trong 14 ngày. Và khuyến nghị người dân theo dõi thông tin về phòng chống Covid-19 trên báo Đài Chính thống. Đến chiều ngày 26 tháng 3, Sở Thông tin, tức là chiều nay đấy, Sở Thông tin và Truyền thông đã xác minh được 10 tài khoản trên mạng Facebook tung tin giả về việc phong tỏa toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh trong 14 ngày. Trong đó có 4 tài khoản hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang tìm à, đang làm việc với công an thành phố Hồ Chí Minh để xử lý với chủ tài khoản này. Trưa ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định là thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc thành phố Hồ Chí Minh sẽ phong tỏa 14 ngày kể từ ngày 28 tháng 3 là hoàn toàn bịa đặt. Thành phố Hồ Chí Minh đang yêu cầu đang tập trung lực tổng lực để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân không nên lan truyền các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật, cần theo dõi, cập nhật tin tức về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố từ những kênh thông tin chính thức. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Thông tin, Truyền thông ờ, phối hợp với công an thành phố xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức lan truyền thông tin không kiểm chứng sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác điều hành trong phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố đều họp ban ra ban về để trao đổi các thông tin và bàn các giải pháp chống dịch kịp thời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên các video sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.